Bạn muốn tìm một việc làm tay trái để kiếm thêm thu nhập. Nhưng bạn lo lắng công việc tốn quá nhiều thời gian, sẽ ảnh hưởng tới lịch trình của bạn. Hay lo lắng công việc quá khó khăn và vất vả. Đừng lo, biên dịch là công việc sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Biên dịch viên là gì ư? Biên dịch viên tiếng Anh, translator, là người thực hiện các công việc liên quan đến chuyển đổi nội dung từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không làm thay đổi ý nghĩa của nó, đóng vai trò rất to lớn trong việc kết nối hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực. Chính vì vậy nghề biên dịch viên đang được coi là nghề hot hiện nay và kéo dài tới tương lai. Bạn thắc mắc, thời gian biểu của biên dịch viên sẽ như thế nào? Về cơ bản bạn vẫn làm mọi thứ ăn, ngủ, nghỉ, làm việc, và tất nhiên là uống trà sữa như bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là khi bạn có thời gian rảnh và muốn kiếm thêm thu nhập vào thời gian rảnh đó, bạn chỉ cần lên trang web của những biên dịch viên tự do hoặc liên hệ với một công ty dịch thuật uy tín. Sau đó tìm và chốt cho mình một deal hợp lý rồi tiến hành dịch. Có thể nói đây là công việc trong mơ, với mức thu nhập tốt chủ động về thời gian tiền bạc, lượng công việc và có thể làm online. Vậy làm sao để trở thành một biên dịch viên? Đừng lo tôi ở đây để giới thiệu cho bạn cơ hội để trở thành một biên dịch viên chuyên nghiệp có chuyên môn và bằng cấp. Hãy đến với khóa dạy biên dịch của Haco nơi bạn được cung cấp những giáo trình độc quyền tiết kiệm hơn 1 triệu chi phí so với các lớp dạy khác đồng thời nhận ngay chứng nhận biên dịch sau khi tốt nghiệp. Với 12 buổi học kéo dài một tháng rưỡi, bạn sẽ được giảng dạy bởi giảng viên cao cấp có các bằng chuyên môn TESOL, TFL, e IELTS và TOEFL. Đồng thời sau khi tốt nghiệp, bạn cũng có cơ hội trở thành công tác viên của Haco, với thương hiệu uy tín đem lại lượng công việc dồi dào và mức thu nhập cao. Vậy còn trần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay Haco, doanh nghiệp với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngôn ngữ, đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Hotline 0983 820 520